Chuyện thâm kín Chuyện thâm kín <laughs> Thu Trang xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay tình dục hay những chuyện liên quan đến trốn phòng the đều được xem là những vấn đề rất là tế nhị. Người trong cuộc đôi khi cũng ngần ngại không dám chia sẻ với ai, ngay cả với chính người yêu hay người bạn đời của mình. Và chính sự ngần ngại này đã đưa đến nhiều câu chuyện cười ra nước mắt và những trục trặc trong đời sống tình dục nếu không nhanh chóng được tháo gỡ sẽ là nguy cơ làm tăng khả năng phát sinh những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình. Với mong muốn là cầu nối giúp các bạn giải quyết những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe tình dục, lắng nghe và chia sẻ với các bạn về những điều tế nhị khó nói. Chuyện thầm kín, một chương trình phát thanh chuyên biệt với sự tham gia của các bác sĩ, các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục chính thức được phát sóng từ ngày hôm nay nay 12 tháng 4 trên hệ VOV2 tần số FM 96,5 MHz vào 22 giờ thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Mời các bạn đón nghe và đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới số máy 043 266 9595 và 043 266 9494 vào 18 giờ đến 19 giờ tối thứ năm hàng tuần. Chuyên gia của chuyện thầm kín sẽ gỡ rối cùng bạn. chốn phòng the và những điều chưa biết. Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. À, các bạn thân mến, để được các chuyên gia của chuyện thầm kín trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến à, sức khỏe tình dục như tâm sinh lý tình dục ở nam nữ, những trục trặc trong chuyện chăn gối vợ chồng, vào 18 giờ đến 19 giờ tối thứ năm hàng tuần, các bạn nhớ gọi điện tới số máy 043 266 9494 và 043 266 9595. Nếu không có điều kiện gọi điện vào giờ này, các bạn có thể gọi điện tới số máy 043 266 9595 vào tất cả các ngày trong tuần. Tổng đài điện thoại của chúng tôi sẽ tự động lưu lại các cuộc gọi của các bạn để biên tập viên liên hệ lại giúp bạn kết nối với chuyên gia của chương trình. Chuyện thầm kín, trốn dành riêng cho hạnh phúc lứa đôi. Các bạn thân mến, số đầu tiên của Chuyện thầm kín đêm nay có chủ đề kiềm chế xuất tinh khi quan hệ có lợi hay là có hại cho sức khỏe với sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia về nam học và hiếm muộn. Vâng, xin được à, chào tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ. À, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình Chuyện thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Chào Thu Trang và các bạn nghe đài. Tôi tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, hiện là giám đốc trung tâm Nam học hiếm muộn Hà Nội tại 23 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, à, qua số máy của chương trình là 043 266 9595, à, có một bạn thính giả ở Hà Nội đã gửi tới chương trình một câu hỏi như sau. À, em năm nay 22 tuổi, em à, có người yêu rồi. À, mỗi lần quan hệ với bạn gái, em thường chủ động để không thất tinh. Nhưng mà cứ mỗi lần như thế thì sau một lúc thì em cảm thấy đau ở hai bên liên hoàn. Em không biết là nó bị làm sao. Mong bác sĩ giải thích giúp em ạ. Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, với câu hỏi này thì anh có lời khuyên như thế nào cho vị thính giả này ạ? Như vậy đã bạn đã có bạn gái nhiều lần quan hệ tình dục kéo dài, bạn chủ động không xuất tinh và như thế một thời gian ngắn sau nó sẽ đau hai bên tinh hoàn. Thế thì đau tinh hoàn sau quan hệ tình dục có rất nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là gì? Do tắc ống dẫn tinh chẳng hạn. Màu tinh nó căng, cái nó vận động để phóng tinh ra ngoài. Không phóng được tinh ra ngoài thì nó lại đau. Hoặc là người ta thắt ống dẫn tinh hay là giãn tĩnh mạch tinh. Có trường hợp đặc biệt chúng tôi còn gặp là những người bị sỏi niệu quản 1 ma dưới khi quan hệ tình dục xuất tinh rồi vẫn đau. Vâng. Còn không xuất tinh như bạn nói, mà do bạn kiềm hãm không xuất tinh vâng. và nó đau vâng. thì có thể bạn bị một trong những cái bệnh tôi đã nói nhưng cũng có thể là gì tinh dịch ứ lại nhiều nhiều lần không số không phóng vâng. tinh nó cũng gây tức khó chịu vâng như vậy thì cũng có nghĩa là có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái việc đau tinh hoàn này nhưng mà cái việc mà bạn ý nhiều lần chủ động kìm hãm xuất tinh khi quan hệ mặc dù là hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm đó là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái hiện tượng này đúng không ạ đúng là vâng. một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng là đau tức hai bên tiêu hóa vâng nhưng mà hình như là trên thực tế thì vẫn có những anh nam giới nghĩ rằng là cái việc mà mình nhịn xuất tinh sẽ giúp kéo dài cuộc yêu và có thể kéo dài cái sự sung sướng cho cả hai vậy thì cái quan niệm như vậy có đúng không ạ Ừ, một cuộc tình trọn vẹn tức là thỏa mãn cả đôi có người 5 phút 10 phút cũng đã thỏa mãn nhưng có người phải 30 phút hoặc hơn với thỏa mãn tùy từng cặp tình nhân mà chúng ta có thời gian xuất tinh nó hợp lý và đồng thời tùy những người là kiềm hãm xuất tinh đó có người có thể kiềm hãm được 50 phút và có thể là vài ba chục phút nhưng cũng có người không thể kiềm hãm xuất tinh được và những người kiềm hãm xuất tinh như thế tôi khuyên là cũng không nên vì kéo dài quá nó ảnh hưởng đến uh, độ cực khoái của, của đối tác cũng như của mình Vâng, à, em có đọc một cái tài liệu về sức khỏe nam khoa thì được biết rằng là bình thường à, khi mà quan hệ tình dục ý, thì người đàn ông thường trải qua bốn giai đoạn bao gồm là hưng phấn này, cương cứng, giao hợp và xuất tinh. À, và theo cái quy luật tự nhiên thì khi mà hưng phấn lên đến đỉnh điểm thì tinh trùng sẽ tự động được phóng ra. Thế nhưng mà bây giờ để mà kìm hãm nó lại không cũng không phải là dễ dàng đúng không ạ? Đúng rồi, rõ ràng là không dễ dàng nhưng mà khi kiềm hãm được là đấy là những người chủ động trong số tinh điểm vâng. ở đây thì chúng ta đang nói được. đến chuyện chủ động đấy ừ. nhưng Thế mà thì... khi người ta đến cực điểm thì do hệ thần kinh phó giao cảm cho nên là mất kiểm soát của cơ thể và nó tự động nó phóng tinh ra Vâng, thế nhưng mà với những cái trường hợp mà chủ động mình kìm hãm cái việc phóng tinh này thì các anh nam giới thường là phải làm như thế nào ạ? Thì khi sắp đến cực, cực điểm thì họ phải rút ra, hoặc là họ thật nhẹ nhàng, hoặc là họ là gây một tác động nào đó để gây một cái phản xạ nào đó thậm chí bấu vào tay chân hay là, hoặc là rút dương vật khỏi âm đạo để nó không phóng tinh nghĩa là cũng phải dùng sức lực hoặc là dùng cái sự điều khiển cái hệ thần kinh trung ương đúng không ạ đúng rồi chúng ta biết rằng một cuộc tình có thể nói là một lao động rất nặng nhọc vất vả và nhịp tim khi xuất tinh nó lên đến 180 lần một phút ở người bình thường tức là nó hoạt động rất mạnh giống như người chạy chạy việt giã đấy nó đến 180 lần một phút và kéo dài ngay cái chuyện đấy cũng rất mệt mỏi rồi mà bạn kiềm hãm để kéo dài điều đó nữa thì rõ ràng tất cả các cơ quan tất cả cái nội tiết trong cơ thể nó dồn vào hoạt động nhịp tim mạch rồi tất cả các bộ phận trong cơ thể căng cứng lên nó hoạt động thì rõ ràng rất mệt Vâng, cái mệt này thì có lẽ là không chỉ về phía các anh nam giới đâu ạ, về phía chị em phụ nữ thì rõ ràng rằng là ờ, cái cuộc yêu nó không trọn vẹn thì bản thân chị em cũng sẽ không đạt được khoái cảm và bởi vì chúng ta đang đến một cái độ hưng phấn thì uh, vì bạn tình của mình lại chủ động kìm hãm cái sự xuất tinh, có nghĩa rằng là kìm hãm cái sự sung sướng đấy lại thì hẳn là nó cũng tác động tới cái tâm lý của đối đúng phương rồi. đúng không ạ? Vì thế này này, khi người phụ nữ đạt được cực điểm đang đạt, đạt lên lên trào thì người đàn ông phải phóng tinh ngay phóng tinh thì lúc ấy là đạt được cực khoái vì những luồng tinh dịch phóng ra từ dương vật vào ở trong cổ tử cung và lúc ấy là người ta đã đạt được cực khoái nhất Đấy. Vâng. và mình lại không như thế thì dừng lại thì rõ ràng người ta mất hứng đi và quan hệ nó sẽ mất cảm giác dần đi Vâng, nếu như lặp đi lặp lại tình trạng này quá nhiều thì nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe, tình dục của nam giới hay không ạ? Ừ, thông thường một hai lần thì không sao nhưng lặp lại rất nhiều lần thì thành bệnh hoạn. Vâng. Đấy và nó ảnh hưởng đến rất nhiều đến tình dục sau này. Vâng, vậy thì uh, bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho các vị thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín để có thể có một cái cuộc yêu trọn vẹn ạ? Một cuộc tình suôn sẻ, ai cũng mong muốn như thế và đạt cực hóa cả hai. Nhưng có những cuộc tình người ta có thể trải nghiệm cái không xuất tinh xem thế nào thì có thể các bạn trải nghiệm một đôi lần thì cũng được chứ không nên kéo dài nhiều quá đấy vì nó sẽ trở thành những cái không được tốt và khả năng phóng tinh của bạn mất khả năng chủ động sau này và nó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bạn Vâng, như vậy nếu có thể thì chỉ nên thực hiện nó một đến hai lần để thử cái cảm trải giác, nghiệm. Trải, trải nghiệm cái cảm giác ừ. là không xuất tinh thì sẽ như thế nào, chứ không nên kéo dài nó, không nên lặp đi lặp lại đúng không ạ? Đúng rồi. Và với những cái trường hợp như bạn thính giả ở đầu chương trình ấy, thì đôi khi nó còn nó còn là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng vô sinh sau này của bạn ấy. Có thể là như thế. À, như vậy có thể nói rằng là lời khuyên của bác sĩ dành cho các thính giả nghe chuyện thầm kín là nếu như ờ, bạn yêu và xuất tinh bình thường thì chúng ta không nên nín nhịn cái việc xuất tinh để kéo dài cuộc yêu và cách này thì chỉ nên áp dụng trong cái trường hợp mà bạn bị xuất tinh sớm thôi đúng không đúng ạ? Rồi. Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái cuộc trò chuyện với cái chủ đề là kiềm chế xuất tinh khi quan hệ có lợi hay là có hại cho sức khỏe để dành thời gian lắng nghe và trò chuyện cùng các thính giả gọi tới chương trình Vâng, xin chào vị thính giả ở đầu dây, chúng tôi đang lắng nghe vâng, bạn à, ạ. Tôi à, xin à, chào bác sĩ ạ. Tôi là Tuấn, hôm nay 45 tuổi. Vâng, chào anh. Vâng, vâng anh vâng, có điều gì? Đây. Anh có điều gì vâng. muốn vâng, chia sẻ với chuyện thầm kín? Vâng, thế này nhá. Tôi bây giờ có bà vợ tôi mà. Vâng. Bây giờ bà ấy đi vào từ Việt Nam khoảng ờ, năm nay rồi. Vâng. Thế mà tôi bây giờ gọi là ở nhà không biết làm sao được cả. Là muốn sinh hoạt các thứ giờ muốn thoải mái tư tưởng mà không thoải mái được. Bác sĩ có cái cách nào để cho tôi thoải mái tư tưởng và thoải mái cái tình dục của tôi vâng cái câu hỏi thứ hai nữa là tôi có thời gian nghĩa là tôi đi ờ, với ông bạn tôi là tôi vào nhà nhà nghỉ mà vâng không đi vào cao su dạ tôi cũng sốt ruột quá và sau một tháng sau rồi tôi đi ờ, có cái ờ, máu mà thì vâng. không thấy bác sĩ ờ, bác sĩ nói gì cả như vậy tôi hỏi xem liệu có bị ờ, lây của người ta hay là không vâng như vậy là cái tình trạng của anh bây giờ là xa vợ một năm rồi đúng không ạ trong khi thì mình mới có 45 tuổi và cái nhu cầu quan hệ tình dục vẫn còn và đang vâng. không biết phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào đúng không ạ ờ, bây giờ thì mời anh nghe chia sẻ của tiến sĩ lê vương văn vệ cho câu hỏi thứ nhất của mình nhé vâng, vâng, vâng xin mời tiến vâng, sĩ vâng. bác sĩ lê vương văn vệ ừ, chào anh chào bác sĩ ạ. Vâng. vấn đề vâng. là thế này vợ để xa không có vâng. cách nào khác đúng luật pháp là phải gần vợ có vâng. nghĩa là anh phải vào với vợ hoặc vợ ra vâng. tức là tháng đôi lần tức là một năm đôi ba lần để vào còn vấn dạ, đề dạ, thứ hai anh lo lắng nhất là đi nhà nghỉ mà quan hệ không dùng bao cao su mà một tháng rồi rõ ràng không bị bệnh lây qua đường tình dục đâu nhá đó anh yên tâm Vâng. vâng, em nghĩ rằng là nếu mà có bệnh thì khi mà anh đi khám thì bác sĩ sẽ nói rõ với anh. Còn nếu mà người ta không có cái kết luận gì thì anh có thể yên tâm được rồi ạ. Còn về vâng. cái vấn đề xa vợ thì đúng là một cái tình huống cũng rất là khó. Không có cách nào ạ? À? À... <laughs> có cách cho anh đấy là vào với vợ là vài tháng một lần vợ anh đi vợ, vợ anh đi xa là đi đâu ạ à? vợ anh đi xa là đi đâu ạ à? tận ở trong miền Nam cơ nhưng mà tôi đang ở Nam Định Thế thì vâng. nếu mà như lời khuyên của đấy. tiến sĩ bác sĩ Lê Vân Vệ là uh, anh nên thu xếp thời gian để vài tháng có thể vào với vợ một lần để giải quyết cái ừ. nhu cầu sinh lý của mình. Em nghĩ rằng là đó là cái biện pháp mà an toàn nhất đấy ạ và lại còn vâng. bảo vệ hạnh phúc gia đình mình nữa đấy ạ. Hy vọng là lần sau gọi tới chương trình thì anh sẽ có những cái thông tin vui hơn cho thính giả cũng như là cho vâng à, chuyên gia của chương trình chuyện thầm kín. Thử máu rồi mà thì không có gì là thôi à? Không vâng. gì à? thế ổn đấy nhỉ không như vậy là ổn đấy anh ạ như vậy là chúc mừng dạ. anh tuy nhiên thì nếu còn lặp lại chuyện đi nhà nghỉ thì anh rất là chú trọng về cái việc sử dụng các cái biện pháp để bảo vệ mình anh ạ Vâng, vâng. vâng cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình và mời anh cảm ơn ờ, chương trình dạ. dạ vâng rất là chia sẻ với cái tâm sự của anh ạ cảm ơn anh nhá bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ờ, một cuộc điện thoại thứ hai xin chào vị thính giả ở đầu dây ạ Dạ, hello anh xin chào chương trình ạ. Vâng, xin lỗi bạn có thể giới thiệu về mình được không? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em, em 20 tuổi kia. Bạn có thể nói to hơn được không? Dạ, năm 20. 20 tuổi. Vâng, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hải. À, Hải à? Hôm nay thì Hải có điều gì muốn hỏi chuyên gia của chuyện thầm kín? Em hãy mạnh dạn chia sẻ nhé. Em ờ, muốn hỏi là câu hỏi em mới đến thì ờ, việc được cái nó to lắm Hải ơi, à, chị muốn em nói to hơn nữa thì chị và chuyên gia của chương trình sẽ nghe được rõ hơn. Hello. Rồi, được rồi em nói đi. Em hỏi là lúc mà em mới dùng dạy thì với chị cái viên vật của em nó nó phát triển bình thường mà sau một thời gian nó cảm thấy là nó nó nhỏ lại chị. À, bây giờ là em đang cảm thấy nhỏ lại đúng không? Nhưng mà em em so sánh như thế nào để thấy rằng nó nhỏ lại? Em cảm thấy nó khác hơn bình thường chị, như là nó nó cứng cứng không có còn phần to như là nó chị À, tức là khi cương cứng rồi em vẫn thấy rằng nó không không được à, bình thường đúng không? Bây giờ thì em hãy nghe tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ tư vấn cho em nhé. Xin mời à, bác sĩ. À, xin chào Hải. Thế thì bạn à, cái dương vật của bạn cương cứng được có không chắc đúng không? Không căng như trước nữa đúng không? Dạ, nó cũng bình thường. Nó nó, nó ấn vào nó nó mềm hơn đúng không? Bình thường bình thường. Ừ, à, khi quan hệ thế nào? Em dạ, bình thường. Vẫn quan hệ được bình thường. Ừ. Hai tinh hoàn thế nào có to không? bình thường không hay là nhỏ dạ, dạ, thế này này đến cái tuổi này thì dương vật không phát triển được nữa là những năm trước tuổi tuổi dậy thì các bạn thì nó phát triển liên tục cho nên bạn cảm nhận thấy to nhưng mà nếu kích cỡ của bạn từ 12 đến 15 cm khi cương cứng căng chắc thì đo từ gốc dương vật trở lên đấy là bình thường nhé dạ. không gì đáng ngại cả à? cũng ờ. nhưng mà to hơn có thể là do bạn bây giờ nó lượng máu đến dương vật nó kém đi có thể bạn bị rối loạn cương Thế thì bạn ở, ở Sài Gòn đúng không? Không, em ở tỉnh Tỉnh ừ, nào thế? Tỉnh. Cà Mau. À, Cà Mau thì bạn có thể lên ờ, bệnh viện Bình Dân nhé. Thì bạn trung tâm năm học Bình Dân bạn phải khám, người ta sẽ tìm cách giải quyết cho bạn một cách hợp lý. Hải ơi thế thì hay là em đã bao giờ thử xem là ở một cái trạng thái mà hưng phấn nhất thì thì ờ, cái kích thước của dương vật nó có bình thường có to được như cái mong muốn của em không? Em đã bao giờ ở trạng thái đấy chưa? Dạ cũng có có nhưng mà nó không được như lần ờ, ừ hoặc ở đấy thì bạn lên chỗ Cần Thơ chỗ giáo sư Cương nhé phó hiệu trưởng trường đại học y dược Cần Thơ cũng chuyên ngành ngành này đấy thì anh ấy sẽ giải quyết cho bạn Đúng rồi, bây giờ Hải mới có 20 tuổi tôi và em chưa lập gia đình. Vì thế mà nếu vẫn còn lăn tăn, vẫn còn à, cảm thấy rất là là lo lắng thì em nên đi khám ở những địa chỉ mà tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ vừa giới thiệu với em nhé. Và em hãy nhớ là lắng nghe các chương trình của chuyện thầm kín phát sóng vào 22 giờ tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần bởi vì sẽ có rất là nhiều lời khuyên bổ ích cho những thính giả nghe chương trình cũng như là những cái trường hợp như của em nhé. Cảm ơn em đã gọi điện tới à, chương trình. Vâng, à, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cuộc điện thoại tiếp theo nữa. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, em chào chương trình ạ. Ừ, chào em. Em ờ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ, em ờ, năm nay là 26 tuổi 26 ạ. 26 tuổi, ừ. Thế em có cái câu hỏi gì với ờ, bác sĩ Vệ? Vâng, à, hôm nay thì à, tham gia chương trình em cũng muốn uh, xin uh, các bác sĩ ở chương trình tư vấn cho em một chút. Đó là thì hiện tại em cũng chưa lập gia đình, à, em uh, cũng đã có bạn trai rồi và chúng em cũng đã có quan hệ tình dục với nhau. Và khi mà quan hệ tình dục thì chúng em cũng có dùng bao cao su. Tuy nhiên thì uh, em vẫn lo sợ, tức là mình có thể có nguy cơ bị uh, dính bầu. Ừ. À, em có thể nói rõ hơn là mình dùng bao cao su thì mình có dùng ngay từ đầu hay không và vì sao em lại lo lắng như vậy? À, chúng em thì cũng không dùng ngay từ đầu ạ à, phải à, qua cái màn dạo đầu một chút thì chúng em mới sử dụng qua cao su ạ à, thế thì chính vì thế mà em có rất nhiều cái lo lắng đúng không vâng, vâng thế bây giờ để mà giải tỏa cái lo lắng này thì mời em nghe lời khuyên của bác sĩ vệ nhé vâng đừng thế này bạn nhé bạn không nên dùng bao cao su khi qua giai đoạn dạo đầu tại sao thế vì giai đoạn dạo đầu thì khi cái vật cương lên mà thì cái dây thần kinh nó điều khiển và nó dí tinh từ túi tinh vào ống phong tinh và những tinh trùng đó cũng có thể đi dần dần qua niệu đạo vào trong âm đạo của bạn lúc nào bạn không rõ được còn khi đi bạn giao đầu bạn giao đầu xong bạn mới đi bao vào thì lúc ấy tinh trùng có nhiều khi nó đã vào trong cổ tử cung của bạn rồi và những từ tinh trùng đó có thể gây có thai cho bạn để đảm bảo an toàn cao hơn thì bạn nên đi bao cao su từ đầu và bạn nhớ rằng không biện pháp nào an toàn tuyệt đối cả mọi biện pháp đều có giới hạn của nó nhưng dùng bao cao su phải ngay từ đầu thì khả năng ngừa thai của bạn đạt đến 96 đến 98 phần trăm vâng Năm nay thì em mới dạ. 26 tuổi thôi vì thế mà à, nhớ rằng là mỗi lần quan hệ thì nên thực hiện theo cái khuyến cáo của bác sĩ vệ nhá sẽ tránh mang bầu quá sớm thì nó lại phải đi nạo thai và lúc đó thì ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe sinh sản của em đấy. Cảm ơn em nhá. để tình yêu thêm sâu cho để hạnh phúc bền lâu Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, như vậy là điện thoại của chúng ta đã liên tục được kết nối từ đầu chương trình tới giờ và điều đó cho thấy là cái nhu cầu được tư vấn về lĩnh vực sức khỏe tình dục của thính giả là khá lớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cuộc điện thoại nữa. Vâng, alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe đây. Vâng, xin à, chào chương trình ạ. Vâng, chào anh. Anh à, có thể giới thiệu qua về mình được không? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh tên là rồi, gì? Rồi, rồi, rồi, Tôi uh, tên là Cường. Vâng. Uh, tôi muốn hỏi về bệnh gọi là xuất tinh sớm ấy. Vâng. Chữa bằng cách nào hoặc là có loại thuốc gì thì giới thiệu cho tôi. Vâng. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi cũng À, ngoài 60 rồi. À, vâng, xin chào bác. À. Bác 60 tuổi rồi không? Và bác dạ. đang à. có cái hiện tượng là bị xuất tinh sớm đúng không ạ? Vâng, đúng. Vâng, cái hiện tượng này thì bác đã kéo dài lâu chưa? Cũng uh, lâu lâu rồi. Cũng lâu lâu rồi đúng không ạ? Vâng, và bác cảm thấy rất là lo lắng đúng không? Bởi vì xuất tinh sớm thì rõ ràng là nó làm cho bác không đạt được cái khoái cảm đúng không ạ? Vâng. vâng, bây giờ thì mời bác nghe xem là tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ có cái lời khuyên như thế nào cho bác nhé. Vâng, xin vâng. mời bác sĩ Vệ. Anh cho hỏi cái, thế cương cứng của anh có tốt không? dạ. dương vật cương có tốt không nó cũng chậm cũng nó cũng yếu như vậy là anh không phải bị bệnh xuất tinh sớm mà đây xuất tinh sớm của anh chỉ là triệu chứng của suy sinh dục tức là cương cứng nó kém theo tuổi thế thì bây giờ mục tiêu của anh chính của anh là quan hệ tình dục và kéo dài dạ. thế thì dạ. anh phải đi khám kiểm tra nội tiết sinh sản của anh kiểm tra những cái chức năng trong cơ thể như gan tim phổi tức là kiểm tra sức khỏe toàn thân sau đấy thầy thuốc sẽ cho anh thuốc để cương dương vật tốt thì quan hệ tình dục nó sẽ kéo dài lên ví dụ như viagra hoặc là sildenafil hoặc là những thuốc đồng y như rocket chẳng hạn một giờ chẳng hạn, hoặc là một số thuốc khác người ta có thể bán mà anh có thể dùng được vâng bác cường còn điều gì muốn hỏi nữa không còn là tôi muốn hỏi là uh, quan hệ tình dục uh, cái tuổi từ 60 trở lên ý, vâng. thì là có tốt không hay vâng. là thì nó có hại gì không? Vâng ạ. Đấy, và, vâng, và, vâng, vâng, câu hỏi của bác thì uh, tôi nghĩ rằng là nó cũng là mối quan tâm của rất nhiều người cùng cái lứa tuổi như bác đấy ạ. Mời bác tiếp tục lắng nghe nhé. À, tới cái tuổi này nhá, thậm chí 7, 80 tuổi nhiều người vẫn có con. Và quan hệ tình dục đấy là bản năng của con người và đấy là thi di vị gia vị của cuộc sống đúng anh có nó vui vẻ tươi tỉnh đúng không vợ chồng ca hát đúng không thế và tình dục trọn vẹn tức là chủ động xuất tinh bà nó cũng sung cũng khoái cảm mình cũng thích thú thì bao giờ cũng hạnh phúc hơn đúng không à, đấy thế thì chúng ta sẽ làm sao là tôi như khuyên anh đấy nên dùng thuốc đến khám vâng. xong đấy dùng thuốc để cái dương vật cương cứng tốt xuất tinh nhanh hầu như sẽ mất đi vâng vâng vâng tôi, vâng, tôi muốn hỏi câu hỏi nữa vâng thế thì ờ, cứ trung bình độ một tuần hay nửa tháng hay 10 ngày quan hệ một lần thì tốt hay là mau hơn thì tốt hay thưa hơn thì tốt vâng ạ à, vâng. như thế là cũng tốt đấy nhỉ hoặc là tăng lên một tuần hai lần cũng được người ta cũng còn à, là số, số à? chín đấy chín ba à. hai bảy đấy tức là à. tuần từ hai lần được tức là một tuần anh một lần cũng được không sao à, cả dạ, nhé dạ, dạ, dạ, tức là cũng tùy vào cái sức lực của mình đúng không ạ à, thế với những loại thuốc mà bác sĩ vệ có giới thiệu cho bác cường đấy thì có thể tự ý sử dụng được hay không ạ à? không cái này nên anh nên đi kiểm tra và thầy thuốc kê đơn về những vâng. thuốc này là rõ nguồn gốc không rất nguy hiểm Vâng, đấy bác Cường, bác Cường phải lưu ý nhé, không nên tự ý sử dụng thuốc bác nhé, bởi vì rất có thể là sẽ lợi bất cập hại đấy bác ạ. Vâng, cảm ơn bác. Ờ, tôi muốn hỏi chương trình đi uống cái ờ, đông trùng hạ thảo à. gọi là nhân sâm với cây vâng. được không ạ? Vâng. Cái này thực ra cũng nó cũng không được tốt lắm. Vâng. Vì bây giờ vâng. anh không phải là người điều trị đến mục tiêu tình dục để mới sinh sản, mà anh bây giờ tình dục vấn đề là khoái cảm và thế thôi Đúng vâng. Thế thì vâng. anh đây dùng thuốc như vâng. tôi đang vâng. dẫn. Dạ, cảm ơn bác Cường nha Mời bác tiếp tục nghe vâng. chương trình ạ. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với một thính giả nữa đang chờ ở đầu dây. Vâng, xin chào vị thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho bạn đây. Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Chào bác sĩ và chào Vâng. Ạ. Bạn trước hết thì bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi một chút về bạn được không? Bạn tên là gì? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? À? Em ờ, tên là Huy, năm nay em 32 tuổi. Vâng, 32 ờ, tuổi. À, vợ ờ, em năm nay 28 tuổi ạ. Vâng. Huy có điều gì muốn hỏi bác sĩ của chương trình? Dạ vâng, cái này em cũng xin hỏi bác sĩ như này ạ. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hiện nay thì vợ em mới sinh cháu thứ hai cũng gần được 6 tháng rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà hai vợ chồng gần nhau thì thì cũng có thể em nghĩ là cũng có thể là do cái áp lực về hai cháu ừ. cũng như là cái áp lực về công việc hay ừ. là về tâm lý ừ. nhưng mà em thấy là cái cái cảm giác và cái sự hưng phấn uh, giữa khi mà hai vợ chồng gần nhau ấy, thì nó em thấy nó không nó không như ngày xưa nữa đúng không? Và, vâng, không như ngày xưa ừ. và, vâng, và nhưng nó... mà ở phía em hay là em cảm nhận ở phía vợ mình? tức là em ở ờ, cả hai chị ạ bản về bản thân em em cũng thấy thế và ờ, ở phía vợ em em cũng thấy thế à và... rồi thế em đã bao giờ nói chuyện với vợ về cái vấn đề này chưa về cái điều mà em ờ. đang đang lo lắng chưa có hai vợ chồng cũng trao đổi với nhau chị ạ. Ừ. À, bây giờ thì uh, vợ em bảo đây em mệt nhưng mà thực ra là uh, em cũng nghĩ một phần là do có thể do áp lực về con cái, áp lực về công việc, về gia đình Đúng rồi. Nhưng mà tức là cái khi mà cái sự hòa hợp trong quan hệ hai vợ chồng nó không không đạt đến mức độ nhất định thì ừ. em thấy là nó có những cái suy nghĩ và em em em thấy là có có thể là do tâm lý hay là có rồi, một cái bệnh rồi. bệnh lý nào không? Rồi chị hiểu cái câu hỏi của em rồi dạ và vâng em ạ. muốn là giải thích xem là vì sao nó lại dẫn tới cái hiện tượng này đúng không? Dạ, vâng, vâng bây giờ vâng thì mời em nghe bác sĩ vệ nhé. Ờ, bạn cho mình hỏi cái vợ bạn đã có kinh lại chưa sau khi sinh em bé thứ hai? Ờ, vợ em chưa Chưa. Đấy, bạn thấy chưa khi vợ chưa, có kinh lại, có nghĩa là chức năng buồng trứng, hoạt động buồng trứng nó kém, tức là nó chưa trở lại bình thường sau một vâng đợt à, sinh em bé. Thế thì để một cuộc tình trọn vẹn là nó thỏa mãn cả đôi, để thỏa mãn cả đôi thì phải có sức khỏe sinh sản bình thường. Tức là em phải khỏe mạnh, vợ phải khỏe mạnh, đúng không? Em khỏe mạnh, vợ khỏe mạnh, tất cả đều hào hứng, và điều kiện xung quanh phải tốt tức là các cháu bé nó phải ổn định đằng này con đang bé là một dạ. thứ hai chức năng buồng trứng đang kém khả năng tình dục của vợ đang kiểu như quan hệ mang tính chất là ép buộc tức là không thoải dạ. mái như ngày xưa được nữa tình dục trở lại bình thường khi hai chức năng buồng trứng trở lại bình thường có nghĩa là khi có kinh lại cho nên hiện nay khi quan hệ có thể là vợ đau rát khó chịu và ít dịch nhầy tiết ra cho nên là vợ kêu mệt mỏi do áp lực công việc do nuôi do con, nuôi con nhà. Không? và đúng. chức năng của trứng nó lại không hưng phấn được nữa nội tiết chưa cờ trở lại và cơ thể chưa cân bằng lại cho nên nó dạ. khả năng tình dục cũng kém em phải thông cảm cho vợ điều đó đây là quy luật của tự nhiên Chị dạ, nghĩ rằng dạ là vâng hôm nay mà nghe bác sĩ vệ giải thích cái nguyên nhân thế này rồi thì Huy sẽ có cái sự thông cảm hơn với vợ của mình đúng không? Thế còn câu hỏi vâng thứ hai của em là gì? Vâng, em cũng muốn ờ, câu hỏi là uh, tức là trong ờ, cái khoảng ờ, thời gian như thế nào bởi vì em cũng ờ, hai vợ chồng em bây giờ cũng hai cháu rồi thì trong cái khoảng thời gian như thế nào thì thích hợp để mà dùng các biện pháp tránh thai có thể như em đang nghĩ đến là cái phương pháp đặt vòng cho vợ đấy hay là cũng có thể là cái có cái phương pháp nào tránh thai đối với nam giới bọn em dạ, một câu hỏi và... Vâng. rất là hay đấy ạ Cảm ơn Huy đã đặt một câu hỏi mà đứng về phía các chị em như vậy. Bây giờ thì mời Huy nghe bác sĩ Vệ xem bác sĩ Vệ có các lời khuyên như thế nào nhé như dạ vậy vâng như ạ. vậy là bạn có một bạn trai ờ, một con trai con gái rồi đúng không thế bây giờ là muốn đặt vòng cho duy cho vợ và có cái biện pháp và... Vâng. nào mà tránh thai dùng cho nam giới hay không ý và... huy muốn hỏi như vậy ạ bây giờ thực ra khi có thai thì phải đầu tiên phải có hành kinh đúng không Thế khi vợ vâng. chưa hành kinh thì không chưa nên đặt vòng bạn hiểu chưa đấy vâng dạ vâng ạ hoặc bạn dùng bao cao su hoặc là bạn có thể dùng thuốc ngừa thai cho vợ uống hàng tháng vâng. đấy hoặc là ở nhiều nơi người ta có thể là thắt ống thần tinh triệt sản đó dạ. ờ, ở Mỹ dùng rất nhiều cả dân Mỹ còn khoảng vài triệu người thắt ống thần tinh dạ. vâng. như vậy thì là Huy hôm nay đã thỏa mãn với tư vấn vừa rồi của bác sĩ vệ chưa dạ dạ vâng ạ rồi ừ. em sẽ rồi cảm ơn Huy đã tin tưởng gọi điện tới chương trình nhé và mời em tiếp tục lắng nghe các thông tin tiếp theo của chương trình ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào bạn. Bạn bạn mạnh dạn nói cho chúng tôi nghe điều mà bạn đang lo lắng được không? À vâng, à, tôi thì cũng đang có một chút băn khoăn à, muốn hỏi à, kiến của bác sĩ. Tôi năm nay 42 à, tuổi và Đấy. Vâng. chồng tôi thì 43 à, tuổi. Đấy. Vâng. Một hai năm nay thì cái vòng kinh của tôi không được đều hai vợ chồng quan hệ thì cứ phải tầm 10 đến 15 ngày mới, mới uh, ờ, quan hệ một lần. Dạ. Thì uh, không biết rằng là liệu như vậy thì có phải là quá ít hay không? Và vâng. ờ, cũng không biết rằng là với cái độ tuổi như là vợ chồng tôi hiện nay thì bao nhiêu ngày là sinh hoạt tình dục một lần thì là bình thường. Vâng, một câu hỏi rất là thú vị ạ. Tình dục tuổi 40 đúng không ạ? Vâng, Và bây giờ thì tôi cũng muốn hỏi ờ, bác sĩ thêm là làm thế nào để cải thiện tình trạng quan hệ tình dục thưa thớt như vợ chồng tôi hiện nay. Rồi, bây giờ thì mời chị nghe lời khuyên của bác sĩ vệ nhé. Ừ, chào em. Thế này là dạ. cái lứa tuổi này thông thường là tình dục vẫn tốt Đấy. người ta có quy luật là 9436 tức là tuần bạn quan hệ hai lần đấy là thỏa mãn Đào chồng cũng thế thì đàn ông 40 tuổi thì quan hệ tình dục vẫn tốt thế thì của bạn là bắt đầu rối loạn kinh nguyệt của tiền mãn kinh thì bạn có thể dùng thuốc như là ít mẫu chẳng hạn hoặc là menopause chẳng hạn thì bạn menopause một cái thuốc để để điều chỉnh cái chức năng buồn trứng của người phụ nữ hoặc là thuốc điều chỉnh vòng kinh của người phụ nữ và trong khi quan hệ bạn có thể dùng dầu bôi trơn Vâng. thì, thì khả năng tình dục nó sẽ tăng lên và vâng. rõ ràng là cái tuổi này mà như tôi nói ban nãy nó tuần hai lần là vừa đúng không mà vâng. hai tuần với một lần thì hơi ít nhưng mà chồng quan trọng nhất là vợ chồng thương yêu nhau chấp nhận được thì ta vẫn thấy là hạnh phúc vâng không biết là trong công việc thì uh, chị và anh thì uh, cái công việc nó có quá mệt mỏi quá nhiều cái lo lắng hay không vâng vì là cả hai vợ chồng tôi thì đều làm ở những cái cơ quan mà có cái áp lực công việc rất là lớn ừ, tôi cũng muốn hỏi bác sĩ thêm rằng là à, cái lứa tuổi đối với nam giới ấy, bốn đối với nữ giới thì như bác à, sĩ vừa mới nói là có thể là một tuần thì hai lần à, sinh hoạt tình dục một lần thì vừa nhưng mà với nam vâng. giới thì tôi cũng băn khoăn không biết rằng là 40 đến 50 thì năm tới ừ, một cái sức khỏe bình thường thì là ờ, đòi hỏi ờ, nhu cầu thế này là... thế này anh em nha vâng. phụ nữ không muốn nhưng vẫn có thể được nhưng đàn ông muốn à. nhưng nhiều khi vẫn không làm được đấy à. nhớ một điều như thế thế cái tuổi này thì đàn ông thì nếu khỏe bình thường người ta có thể quan hệ tình dục tuần hai ba lần là bình thường nếu mà công việc bình thường không à. áp lực cao quá cơ thể khỏe mạnh không bị bệnh lý gì cả thì à. tuần hai ba lần là bình thường nhưng mà tôi nói như với chị, chị lúc nãy rồi quan trọng nhất vợ chồng như thế nào đúng không thế anh có thỏa mãn với những lần như thế hay không và có đòi hỏi thêm gì nữa hay không và tôi khuyên chị là nên dùng những cái thuốc như tôi đã nói như lúc nãy vâng, vâng. ngoài cái việc dùng thuốc ra thì có lẽ chị cũng nên là à, giảm bớt cái áp lực trong công việc giảm bớt những cái stress trong cuộc sống những cái mối lo lắng cho con cái à, để có thể có một cái khoảng trời riêng cho cái cuộc yêu của hai vợ chồng như vậy thì à, tôi nghĩ rằng là cái sự thăng hoa nó sẽ đạt đến đỉnh điểm đấy ạ Cảm ơn vâng. chị đã gọi điện tới chương trình nhé. Vâng, vâng, Quý vị thính giả thân mến, 30 phút của chương trình trôi qua thật là nhanh và hy vọng là những thính giả đã gọi tới à, chuyện thầm kín hôm nay à, nhận được những cái lời khuyên hữu ích từ phía chuyên gia của chương trình. À, còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. À, Thu Trang và tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon. Nhớ đón nghe chương trình và đừng quên gọi điện tới số máy 043 266 9494 hoặc 043 266 9595 vào 18 giờ thứ năm hàng tuần hoặc gửi thư về địa chỉ email của chương trình cùng bạn sống khỏe a gmail.com. Các chuyên gia của chuyện thầm kín sẽ giúp bạn gỡ rối.